À, chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Nhà Sài Gòn Hôm nay Nhà Sài Gòn xin mời quý vị xem 3 căn biệt thự mà chúng ta đã chọn lọc tại Vinhome Golden River Hiện nay thì à, giá nhà tại khu vực Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, à, Thái Văn Lung giá dao động từ 1,5 đến 2,2 tỷ một mét à, Nhưng mà tại những khu này thì xe cổ đông đúc, à, đường phố đông đúc nên là không thuận tiện để mà kinh doanh mua bán bằng những khu đô thị mới như là ở Vinhome Golden River à, cụ thể đó là khu biệt thự Vinhome Ba Son trước tình hình là trung tâm thành phố đang dịch chuyển về hướng phía đông của à, thành phố Hồ Chí Minh à, trong đó có loại trung tâm cũng dịch chuyển về hướng phía đông cụ thể là khu đô thị Vinhome Golden River à, sau này sẽ là lõi của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vì xung quanh đó là những công trình như là quảng trường thành phố nhà hát lớn thành phố đều tập trung quanh bán kính là một km bước qua cầu Thủ Thiêm Mai là chúng ta đã đến những uh, công trình như vậy và tại nội khu của dự án còn có nhiều công trình mang tính biểu tượng giúp nơi đây trở thành lõi của trung tâm thành phố sau này và Vinhome Golden River là mảnh đất mặt tiền sông duy nhất của quận nhất và còn lại bây giờ uh, để chúng ta sở hữu À, chỉ những điều tôi nói trên thôi cũng đã đủ làm cho giá đất tại đây từ 600 triệu có thể nhân 2 nhân 3 trong vòng 2 đến 3 năm tới à, hãy liên hệ với tôi 0949 35 8888 để được tư vấn kỹ hơn Hãy nhấn vào nút đăng ký để xem nhiều video hơn, nhiều bất động sản hơn sau này chúng tôi sẽ phát